Hãng tin NBC News đưa tin Tổng thống Biden đã có một cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Zelensky vào tháng 6. Trong cuộc điện đàm này, Tổng thống Mỹ đã thông báo với ông Zelensky rằng ông đã thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ đô la cho Kiev. Đài truyền hình Mỹ đưa tin, ông Biden đã ký gói viện trợ kinh tế và quân sự khổng lồ trị giá 40 tỷ đô la chỉ vài tuần trước đó, nâng tổng số tiền mà chính quyền của ông phân bổ cho Ukraine lên gần 55 tỷ đô la vào thời điểm đó. Tuy nhiên, Tổng thống Biden chỉ vừa kịp thông báo với người đồng cấp Zelensky về gói 1 tỷ đô la, thì ông Zelensky đã ngay lập tức bắt đầu liệt kê tất cả các trợ giúp bổ sung mà ông này cần nhưng không nhận được. Các nguồn tin cho hay, theo nguồn tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã nổi cáu. Mặc dù vậy, nhưng mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine đã được cải thiện sau đó. Bất chấp sự gai gắt do nhà lãnh đạo, Tổng thống Biden vào cuối mùa hè đã cam kết sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine chừng nào nước này còn cần, đồng thời sẽ gửi các vũ khí hạng nặng hơn và tiên tiến hơn cho Kiev. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky và giới chức Kiev tiếp tục yêu cầu nhiều hơn và được cho là đang yêu cầu Washington cung cấp các tên lửa đạn đạo tầm xa hơn ở thời điểm hiện tại. Tổng thống Biden ra tối hậu thư với các đại gia xăng dầu. Trong cuộc họp ở Nhà Trắng ngày 31 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các công ty xăng dầu Mỹ hoặc là giảm lợi nhuận bằng cách hạ giá bán lẻ cho người dân, hoặc là phải đóng thuế cao hơn với phần lợi nhuận lớn thu được. Ông Biden cho biết, các công ty xăng dầu đã thu được lợi nhuận khổng lồ do tác động tăng giá xăng do xung đột Ukraine. Trong khi đó, người Mỹ mệt mỏi vì lạm phát và phải trả một khoản tiền đáng kể về đổ xăng. Ngày 31 tháng 10, giá xăng tại Mỹ là 3,76 đô la trên một gallon, giảm từ mức kỷ lục hơn 5 đô la vào tháng 6 nhưng vẫn cao hơn so với một năm trước theo dữ liệu của công ty bảo hiểm AAA. Trước đó thì ông Biden cho biết mục tiêu của mình là bổ sung dự trữ sau khi giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ WTI về mức là khoảng 70 đô la một thùng. Ông Biden nói, ngành công nghiệp dầu mỏ đã không đáp ứng được cam kết đầu tư vào Mỹ và hỗ trợ người dân Mỹ. Theo ông, họ không chỉ tạo ra lợi nhuận vừa phải mà là lợi nhuận cao đến mức khó tin. Thế nên các doanh nghiệp có trách nhiệm phải hành động. Ông Biden cho rằng nếu họ chuyển những khoản lợi nhuận đó cho người tiêu dùng, giá xăng sẽ giảm khoảng 50 xu. Nếu không thì họ sẽ phải trả mức thuế cao hơn đối với phần lợi nhuận vượt quá và phải đối mặt với các hạn chế khác. Về khả năng đánh thuế cao hơn, các nhóm chuyên trách của Tổng thống Mỹ sẽ bàn các phương án với Quốc hội. Còn một tuần nữa cho đến khi người Mỹ sẽ bỏ phiếu cho bầu cử giữa nhiệm kỳ, các chuyên gia năng lượng tin rằng cho dù Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát Quốc hội – thì việc thông qua luật đánh thuế các công ty năng lượng với lợi nhuận vượt mức có thể sẽ rất khó khăn. Nhà Trắng sẽ xem xét các đề xuất đánh thuế lợi nhuận này trong nhiều tháng. Vào tháng 7, Anh đã thông qua mức thuế là 25% đối với các nhà sản xuất dầu và khí đốt ở miền Bắc. Chính sách trên dự kiến sẽ huy động được 5,95 tỷ đô la trong một năm để giúp những người đang gặp khó khăn với phí hóa đơn năng lượng tăng cao. Theo hãng tin Reuters, những công ty năng lượng khổng lồ toàn cầu bao gồm ExxonMobil và Chevron mới công bố một đợt lợi nhuận hàng quý lớn. Cũng theo Reuters, nhóm G7 bao gồm Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Canada và các thành viên Liên minh châu Âu e sẽ áp giá trần giá dầu thô và các sản phẩm từ dầu của Nga từ ngày 5 tháng 12 để trừng phạt Nga vì khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ ngày 31 tháng 10 cho biết xăng dầu của Nga nếu được xuất cảng trước ngày 5 tháng 12 và đến nước nhập khẩu trước ngày 19 tháng 1 năm 2023 sẽ không bị áp giá trần. Mức giá trần cụ thể thế nào vẫn đang được phương Tây bàn bạc. Nguồn tin của Reuters biết, mức giá trần được xác định phù hợp với mức trung bình lịch sử là từ 63 đến 64 đô la trong một thùng. Lý do Ukraine tin phương Tây sẽ vượt làn danh đỏ hỗ trợ xe tăng và chiến đấu cơ Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tin rằng cuối cùng Kiev sẽ nhận được xe tăng và máy bay chiến đấu từ phương Tây để đẩy lùi các cuộc tiến công của quân đội Nga. Phương Tây từng vượt qua những làn danh đỏ mà họ đặt ra. Tôi thực sự lạc quan về việc các xe tăng Abrams cũng như các máy bay chiến đấu như F-16, F-15 và Gerasimov sẽ được cung cấp cho Ukraine trong tương lai. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Syzhenko nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn về tình hình xung đột và việc xây dựng ngành quốc phòng Ukraine, các nước NATO đã dành nhiều tháng để thảo luận về việc liệu có cung cấp các xe tăng chiến đấu chủ lực như Leopard từ Đức và Abrams từ Mỹ cho Ukraine hay không. Cho đến nay, Đức vẫn từ chối cung cấp xe tăng cho Ukraine khi nói rằng họ sẽ không trở thành nước đầu tiên có động thái này do lo ngại Nga coi đó là hành vi leo thang căng thẳng. Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho rằng khâu hậu cần của các xe tăng Abrams rất phức tạp, do đó khó có thể vận hành và bảo trì phương tiện này trên chiến trường Ukraine. Bất chấp những thách thức về chính trị về hậu cần trong việc thuyết phục phương Tây cung cấp các vũ khí hiện đại hơn, Bộ trưởng Quốc phòng Zedniko vẫn lạc quan về triển vọng này. Ông cho rằng việc cung cấp các hệ thống vũ khí như UAV, tên lửa và các hệ thống pháo từng là điều cấm kỵ nhưng cuối cùng chúng đã được vận chuyển cho Ukraine. Không lâu sau khi được bổ nhiệm vào tháng 11 năm 2021, ông Zetniko đã tới Washington và yêu cầu Mỹ cung cấp tên lửa phòng không sở tinh cho Ukraine, nhưng đã được phản hồi rằng điều đó là không thể. Tôi đã hỏi họ tại sao. Câu trả lời là bởi nó bị cấm trong luật pháp và vì những vấn đề chính trị. Sau đó, vào tháng 1 năm 2022, một tháng trước khi cuộc xung đột nổ ra, chúng tôi nhận được gói hỗ trợ đầu tiên từ Litva. Đó là các tên lửa sở tinh và chúng tôi đã nhận được nó với sự cho phép của Mỹ. Với tôi, đây là một minh chứng cho thấy bất khả thi tức là khả thi trong tương lai. Quá trình tương tự cũng diễn ra với lựu pháo cỡ nòng 155mm và hệ thống pháo phản lực HIMARS có ảnh hưởng lớn đến cục diện chiến trường trong mùa hè qua. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Quyết định quan trọng nhất từ phương Tây trong tương lai gần là chúng tôi sẽ nhận được loại xe tăng chủ lực nào bởi chúng tôi hiểu rõ một số đối tác có thể sản xuất xe tăng như Anh, Pháp và Đức đang chờ quyết định từ Mỹ. Sau khi lô xe tăng Abraham đầu tiên được vận chuyển, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ nhận được các xe tăng Leopard và Marder từ Đức cũng như các loại xe bọc thép hạng nặng khác. Ba Lan đã hỗ trợ 250 xe tăng thời Liên Xô cho Ukraine. Đây là những mẫu xe tăng mà quân đội Ukraine đã quen vận hành. Giữa bối cảnh Moscow tiếp tục điều động xe tăng và xe bọc thép chở quân nhân tới chiến trường, các nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng các xe tăng hiện đại có giá trị vô cùng lớn để đẩy lùi các lực lượng của Nga. Bất chấp xu thế sử dụng tên lửa hành trình và UAV trong giai đoạn chiến đấu gần đây, những cuộc giao tranh trên mặt đất giữa Nga và Ukraine vẫn diễn ra ác liệt ở nhiều nơi. Ưu tiên của Ukraine Mỹ và các nước phương Tây đã gặp nhau hồi tháng 8 ở Copenhagen, Đan Mạch để vạch ra kế hoạch cung cấp hỗ trợ quân sự dài hạn cho Ukraine. Ông Zetniko cho biết, cuộc họp này và một cuộc họp khác trong tháng này ở Bruxelles với hàng chục quốc gia cam kết hỗ trợ phòng không cho Ukraine khiến ông tin rằng phương Tây sẵn sàng hỗ trợ Kiev trong những năm tới. Chúng tôi vẫn đang chờ các UAV sở Bích 600 mà Mỹ đã cam kết cung cấp cho Ukraine để tăng cường kho vũ khí cảm tử lưu động. Nhà sản xuất UAV VE Dương Mừng cho biết vào tháng này rằng đợt vận chuyển ngày 10 UAV đầu tiên sẽ đến Ukraine trong một vài tuần tới. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho hay, đồng thời thông báo Iran đã bán 2.400 UAV cho Nga trong những tuần gần đây. Vì thế, theo ông, ở thời điểm hiện tại, tôi sẽ nói rằng các UAV do Iran sản xuất tạm giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này, trong khi việc cung cấp xe tăng và máy bay chiến đấu vẫn đang được thảo luận, thì các hệ thống phòng không sẽ tiếp tục là ưu tiên số một của Ukraine trong những tháng tới. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho hay, chúng tôi cần phân chia các mục tiêu trên không, chẳng hạn để tấn công tên lửa hành trình hay tên lửa đạn đạo. Hệ thống phòng không của chúng tôi sẽ sử dụng các tên lửa như IS, T từ Đức và hệ thống NASAM hay các hệ thống thời Liên Xô như Bắc để đối phó với các UAV Duizan sản xuất chúng tôi có thể sử dụng các phương tiện có chi phí thấp hơn như Gepper từ Đức hoặc Sở Tinh và Sở Ta Sở Trích hay các thiết bị khác từ các đối tác của chúng tôi. Tăng cường hàng rào phòng thủ cho Kiev và các thành phố khác là ưu tiên hàng đầu của các quan chức Ukraine giữa bối cảnh các cuộc tấn công OAV và tên lửa của Nga vẫn tiếp diễn. Phản ứng của Nga Trong khi đó, ngày 25 tháng 10, Tổng thống Putin đã yêu cầu các cơ quan chính phủ cắt giảm các thủ tục để đẩy nhanh quá trình sản xuất vũ khí và cung cấp hậu cần cho quân đội Ukraine. Các mục tiêu của Nga sẽ không được đáp ứng nếu không có sự hợp tác sâu sắc và rộng khắp trên tất cả lĩnh vực hoạt động của tất cả các cơ quan, các bộ, ban ngành, cả lĩnh vực chính trị và kinh tế cũng như các khu vực của Liên bang Nga. Đây chính là lý do Hội đồng Điều phối được thành lập, Tổng thống Putin cho hay. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo nếu chiến dịch quân sự của Moscow được tiến hành theo khung làm việc của các thủ tục tiêu chuẩn thì chiến dịch này sẽ không có kết quả. Đồng thời nhấn mạnh các trang thiết bị của binh lính Nga phải hiệu quả và hiện đại. Nga nhiều lần chỉ trích phương Tây về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời cho rằng các nước này can thiệp ngày càng sâu vào cuộc xung đột. Moscow cũng cảnh báo, bất kỳ đoàn vận chuyển vũ khí nào tới Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.